trong nhân gian ai không một lần một lần ta xa chân xa cơ lỡ bước qua gian nan phong ba lòng hiếu ai kề bên quan tâm ta khi khó khăn khi trong tay ta không còn gì thì người cười khinh là người mà ta thân nhất xưa anh em luôn câu đạo nghĩa đến bây giờ hoan an gọi bàn không thấy khi hôm nay ta không còn gì chỉ còn màn đêm buông lời với những suy tư khói thuốc bay cùng giọt rượu đầy sầu cay trong men say cho ta thấy quên cô đơn quên gắn bó bên ta lúc gian nan là người thật lòng thật tâm trông gai cho ta hiểu thấu trong tâm can ai đang thật giá gian ai không một lần một lần ta xa chân xa cơ lỡ bước qua gian nan phong ba lòng hiếu ai kề bên quan tâm ta khi khó khăn khi trong tay ta không còn gì thì người cười khinh là người mà ta thân nhất xưa anh em luôn câu đạo nghĩa đến bây giờ hoan nan gọi bạn không thấy khi hôm nay ta không còn gì chỉ còn màn đêm buông lơi với những suy tư khói thuốc bay cùng giọt rượu đầy sầu cay trong men say cho ta thấy quên cô đơn quên đi nỗi đau sau mai đây ta quay trở lại đâu là người thân anh em gắn bó bên ta lúc san nan là người thật lòng thật tâm trông gai cho ta hiểu thấu trong tâm can ai đang thật ra khi hôm nay ta không còn gì chỉ còn mắn thuốc bay cùng giọt rượu đầy sầu cay trong men say cho ta thấy quên cô đơn quên đi nỗi đau sau mai đây ta quay trở lại đâu là người thân anh em gắn bó bên ta lúc gian nan là người thật lòng thật tâm trông ai cho ta hiểu thấu trong tâm can ai đang thật giá